đấy thì động cơ thì có lại hai là động cơ động cơ kích ờ, 100 và kích 200 đấy. motor ký mốt ký rưỡi hoặc là nếu bà con có nhu cầu ờ, yêu cầu loại motor cao hơn thì có loại motor hai ký hai đấy thì sau đây tôi sẽ đi ờ, vào chi tiết cho các bạn xem nhé đây thì nhìn ngay trước mắt trên trước, mặt của máy này thì có chữ Thịnh Thành CR68 đây là thương hiệu của bên công ty chúng tôi đấy thì uh, máy sẽ được làm bằng thép dày như này này các bạn nhìn độ dày của thép này đấy, miệng sẽ bây giờ sẽ được phát vắt cao nha đấy để tăng cái độ uh, rộng khi chúng ta đút chuối vào nó thoáng hơn đấy, và được uh, miệng làm được dài ra để làm cái bàn đỡ như này nữa đấy để khi chúng ta phải bỏ những cái chuối vào ấy sẽ ít phải nâng đấy, uh, bớt tiêu hao uh, cái sức của người đi đấy thì máy sẽ được ờ, thiết kế đây đây có một khung sẵn chi tiết vào khung máy này máy sẽ thiết kế bốn chân bốn chân xõa ra đây này đấy được rằng lấy nhau bởi các thanh thép như này đấy bốn góc bốn cạnh rất là chắc chắn ở sau đây là phần để đỡ motor và động cơ thì chúng tôi có làm ba rãnh như này đấy hai rãnh gần nhau để lắp động cơ còn rãnh ngoài cùng lắp ờ, hai gần nhau lắp motor dành cùng lắp động cơ Đấy. rất là tiện lợi một khung máy tên một khung máy chúng ta có thể lắp được cả motor và động cơ luôn Đấy. Đấy, nó rất là tiện lợi cho những bà con à, chỉ à, ở nhà có sẵn động cơ hoặc motor thì chúng ta chỉ cần mua khung máy như vậy chỉ một loại khung nó có thể lắp được cả hai dòng Đấy, thay đổi rất là tiện Đấy, nhưng bà con ví dụ như là trong nhà chúng ta có điện sẵn thì cần lắp motor hoặc là làm những ngoài trang trại mà không có điện sẵn hay là kéo đi xa thì lắp loại động cơ vào chạy xăng đấy nó sẽ à, tiện tiện hơn dễ sử dụng hơn đấy. máy sẽ có hai khóa đai như này này các bạn để ý khóa đai đây trên một cái dưới một cái khóa đai như này đấy, ờ, chắc chắn luôn để đảm bảo là cái à, nắp thùng này không bật ra trong quá trình sử dụng đấy. đấy ta mở ra hai cái rửa xong sẽ là bùng trong máy đấy toàn bộ máy sẽ được uh, sơn một lớp sơn xanh như này chống gì sơn vân búa rất là đẹp đây các mũi hàn đều được sơn như này đấy làm rất là đẹp bảo đảm là vừa thẩm mỹ vừa chất lượng nó tốt nhất có thể cho bà con sử dụng đấy đây là cửa vào của nó thì khi ta đặt một cái chuối tầm khoảng độ 18 phân vào đây thì để nhẹ vào và ở trên cái bệ này sẽ có độ xuôi nhất định thì chúng ta để thì ăn bỏ trên này để nhẹ vào thì máy sẽ hoạt động nó thái thô hoặc thái mịn tùy vào nhu cầu của mình mình thái thô thì mình lắp ráp thái thô mình thái mịn lắp ráp thái mịn này rất là đơn giản đây thì ở đây là có máy ờ, một uh, ký mốt này 1,1 kW này đấy điện 220V dòng máy này thì nó sẽ chuyên dùng cho những loại cây chuối ờ, non hoặc là cây chuối từ khoảng độ ờ, bắp chân đổ lại thôi thì nó sẽ thái là ok vì motor nó công suất chỉ là 1,5 ngựa thôi đấy đây, ở trong đây chúng tôi có lắp sẵn ờ, dao thái mịn này dao sẽ được bắt thẳng vào trục của motor luôn nên đảm bảo là máy chạy ổn định và vòng tua đảm bảo đấy để cho khi chúng ta những lát thái vào sản phẩm vào chuối vào rau nó sẽ ngọt hơn đấy với vòng tua là 2009 đấy thái rất là đẹp dao này lát tôi sẽ đi chi tiết vào cái dao nhé đấy trước tiên tôi sẽ quay qua à, phần à, ngoài sản phẩm đấy. độ dài toàn bộ có thép vỏ các bạn thấy độ dài của máy rất là dài dặn chắc chắn đấy còn đây là máy ờ, loại motor ký rưỡi đây, motor 1,5 kW đấy các bạn thấy hai ngựa 1,5 kW 220V đấy có hai quả đai như này đây là máy máy thì dao ờ, đều bắt vào thẳng vào trục của motor luôn một dao hai lưỡi rất là sắc bén dao chắc chắn độ dài của dao đấy. rồi sau sẽ có một thanh rời này lát tôi quay cụ thể đấy. có con ốc 13 bắt thẳng vào trục của motor luôn đấy và tương tự máy ờ, động cơ cũng thế đấy. đây tôi đã lắp sẵn động cơ kênh 200 động cơ chạy xăng kênh 200 đấy động cơ 4 thì nhé thì dao cũng tương tự sẽ lắp thẳng vào trục cùng motor đấy và đây lưỡi dao của nó sẽ ăn vào ngay cái mịn này luôn Thế sau đây ở đây là chúng tôi có thiết à, thiết kế hai loại dao đấy, để phục vụ nhu cầu của bà con tùy vào bà con muốn à, sử dụng loại thái thô hoặc thái mịn đấy, thái mịn thì chuyên về cho gà vịt lợn còn thái thô sẽ thấy băm cỏ băm rau cho trâu à, bò dê đấy thì hai con dao này nó à, khác nhau một điểm đấy là thanh đỡ sau máy đấy và góc nghiêng của dao đấy thì à, đây chúng tôi để làm phân biệt giữa dao thô và dao mịn còn ở hai cái gốc dao này sẽ có điểm nghiêng khác nhau đấy hai nghiêng dao khác nhau để nó chỉnh cái độ góc chém giữa mịn và thô đấy thì nếu mà bà con à, muốn sử dụng cả hai chức năng thì cần lấy một máy và lấy à, thêm một dao thô hoặc một dao mịn đấy thì nó sẽ à, khi chúng ta muốn sử dụng chức năng nào chỉ cần tháo dao ra thay dao đấy là nó sẽ hoạt động rất là tốt đấy thì bà con có nhu cầu muốn mua máy thái chuối Thịnh Thành CL68 vừa thái thô vừa thái mịn hoặc là máy hai chức năng đấy, ờ, kèm so đây có máy hai chức năng này hai chức năng trong máy thì nó chỉ cần thay đổi giấy cu loa thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển Na xóm bạn xã Tiếp Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại rồi góc trái màn hình cảm ơn các bạn nhớ đã xem video nhớ like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn rất nhiều